Hello, xin chào tất cả mọi người Xin giới thiệu mình là Tony Gaming à, Điều đầu tiên mà mình muốn nói là mình chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình Và trong mùa dịch này thì à, các bạn nhớ tuân, thiệu, tuân thủ theo à, chỉ thị 16 của nhà nước nhé à, Cái kênh này à, là kênh đầu cái kênh này là mình vừa tạo thôi và đây là video đầu tiên video thứ hai và cũng là video đầu tiên mà mình bình luận cho mọi người nghe nên à, có những gì thiếu sót á, thì mong các bạn bỏ qua cho mình ha cái kênh của mình lập ra thì mục đích là để hướng tới cho những bạn mà trên cương vị mới tập chơi hoặc là có kỹ năng yếu và mình chỉ làm clip về leo ranh thôi mọi người từ từ nha mình bay xuống chỗ danh chạy nha đấy mình nói lại là mình chỉ làm clip dành cho những người trên cương vị là mới tập chơi hoặc là có những hoặc là cho những bạn có kỹ năng yếu á mình leo ranh như thế này là là chủ yếu là mình đi núp bo thôi mọi người mình núp bo hoặc là mình chạy quyền bo hoặc là mình ở ngồi bo mình mình quán máu á xuống chỗ này thì các bạn hãy lướt thật nhanh nha tại vì cái khu danh trạch này, thì là dễ có người chạy qua lắm mọi người dễ dạ, có người chạy qua tép đấy nên mình lút thật nhanh mình kiếm chỗ nấp và đặc biệt là mọi người đừng có chạy nhông nhông ngoài đồng nha hết sót đây lút thật nhanh này rồi kiếm một chỗ nào nấp có thể là các bạn quấn máu ngoài bao cũng được các bạn lượm máu nhiều vô mình thì một trận đấu vậy mình lượm tầm 10 tới 12 bình máu các bạn mình có nghe mọi người nói là à, leo leo rank mà đi núp như thế này là nhục không có nhục đâu mọi người đây là một tựa game hiểu nôm na như thế này nè đây là một tựa game sinh tồn nha chứ không phải là một tựa, tựa game đối kháng giống như liên quân từ từ mình lượm cây x 18 cơ đây mình bắn x 18 quen rồi đây là tựa game sinh tồn không phải như là game liên quân nha mọi người nên là mọi người cố gắng tồn tại trên bản đồ này càng lâu càng tốt tới tới bo cuối luôn thì càng tốt ha không đốt thật nhanh nha chứ mà mọi người kêu là nhảy xuống chỗ đông người ví dụ như cổng trời hay là khu quân sự ấy vân vân mình nhảy xuống đó mà bạn chưa chơi được tới 5 phút nữa mà các bạn đã ra sẵn chờ chơi tiếp thôi một vài trận thì không nói gì nhưng mà cả chục trận trở lên ấy là mọi người chán lắm mọi người nên là cố gắng nấp bao và vô được top 1, top 2, top 3 thì càng tốt ha các bạn chơi lâu ấy thì biết bạn sẽ quen thôi có kỹ năng sẽ quen thôi để mình kiếm cái chỗ nấp như vậy nha mình nghĩ đồ như đây là đủ rồi giờ đi nấp thôi chứ mà làng sàn làng sàn là chút nữa địch nó qua là mình không biết đó mọi người mình kiếm trái bơm keo ờ à, mình có ba trái bơm keo thấy rồi thấy chưa tụi mình thấy mình nói có sai không khu này là dễ có người lắm mình nấp bên mọi người từ từ nha để mình quan sát thử hai ông này ở đâu nha à kia kia kia kia một ống trên đồi à, một ống trên à, trên trên nóc xưởng kìa từ từ nha mọi người đừng có bắn liền nha bắn liền là lộ vị trí á để mình coi thử một ông ở trong bo một ông thì ở trên nóc xưởng à, có một ông ở dưới nữa kìa mọi người thấy không để mình à, kè cái đầu ông này thử nha đâu mất coi nha đây đây đây đây vô dám không mọi người vô dám không mọi người như ông này giáp hai nha, giáp một giáp hai vậy nên mình mình bắn xuyên giáp với mọi người đừng qua lút luôn nha có người ấy đang có người nên là một người đừng có lút đồ kệ bắn chết để đó đi thì đồ như đây mình thấy ổn rồi mọi người đạn dược đồ mình thấy ổn rồi đây bao này mới bao đầu mà mình lo gì kìa kìa con cháu bình kìa nữa kìa mới nãy có một ông ở dưới nữa đúng không ông ở dưới đó mình chạy đi đâu nhờ mình không thấy ông ông cũng không thấy mình đúng không mình chỉ ông chỉ biết chỗ mình bắn thôi chứ mà ông không biết mình ở đâu thì ông đâu biết mình ở trên hay ở dưới đâu thì mình cứ ngồi đây luôn đi rồi quay lại cái vấn đề mà các bạn leo ranh ấy các bạn leo ranh mà các bạn nói là ờ nhảy xuống chỗ đông người có gì chơi mà đi núp không mà làm sao mà lên lên trình chứ mình hỏi các bạn nha khi mà các bạn không có kỹ năng các bạn nhảy xuống chỗ đông người đó các bạn chết đúng không các bạn chơi được có chưa tới 5 phút nữa rồi các bạn lại ra là sẵn chờ họ cái có chán không mình khuyên các bạn là nhảy xuống chỗ nào vắng người ha các bạn lốt đồ các bạn có thời gian các bạn gọi là các bạn tư duy với mọi người ví dụ gặp địch nha mình lúc nào mình gặp địch đúng không mình đi nấp vậy nè mình gặp địch nè mà đối phương không có thấy mình đi mà mình thấy đối phương ấy là đương nhiên là mình rơi vào một cái thế chủ động rồi mình có thể bắn đối phương hoặc là không bắn nếu mà trong tình huống nếu mà trong tình huống nếu mà các bạn cảm thấy ở ờ, các bạn có thể headshot được địch nữa thì các bạn cứ bắn còn mà không thì thôi các bạn không bắn hoặc là các bạn gặp địch các bạn chạy nha mọi người chứ đừng có mà cố mà ở lại nó ở lại nó là chết đấy các bạn chơi các bạn nên nhớ là khi mà một trận rank các bạn chơi các bạn có thời gian mà các bạn đạt vô top 1, top 2, top 3 ấy, là đồng nghĩa và lại các bạn là chơi lâu trên bản đồ là các bạn sẽ có một tư duy tốt đó mọi người <coughs> xin lỗi mọi người nha các bạn tồn tại lâu là các bạn có một tư duy tốt còn mà những những youtuber mà nổi tiếng khác ấy, họ có kỹ năng rồi họ có thể nhảy xuống cổng trời họ có thể nhảy xuống khu quân, khu quân sự mà họ lút đồ họ có thể cân hai cân ba cân bốn các bạn nếu mà các bạn làm được điều đó ok các bạn nhảy xuống đó các bạn các bạn cân hai cân ba cân bốn còn mình làm youtube mình làm cái kênh này là để hướng tới những bạn mà mới tập chơi thôi mọi người nên là mong mọi người bỏ qua và thông cảm cho mình nha mình cứ ngồi đây thôi từ từ thôi tại vì bo nó chưa thu mà mấy bạn không vội có những trận thậm chí mà mình quăng bóng quăng máu người bo luôn mà mình hôm đó là mình ờ, mình nhớ có trận là mình lúa tới 18 bình máu và mình quấn quấn hết cả chục bình máu ngoài bo luôn ấy hơn cả chục bình máu ngoài bo mình thì mình chỉ quen bắn một ờ, là XM8 với lại UMP còn hai ờ, là AK với lại B B90 hoặc là cái cây MB5 thì mình không có bắn được shotgun mọi người thì mình mọi người đừng có mình thấy có mình thấy có nhiều bạn là đang cầm súng này đúng không ví dụ các bạn đang cầm tiểu liên tiểu liên với lại súng trường đúng không tự nhiên bạn gặp cây à, m bốn hay là m bảy các bạn bỏ cây tiểu liên các bạn nhặt súng shotgun nếu nha mình nói nha nếu mà các bạn bắn m bốn hoặc là các bạn bắn tất cả các cây sọt shotgun hay thì các bạn cứ nhặt còn mà các bạn cảm thấy mà các bạn không bắn được những cây sọt shotgun nó hay thì các bạn cứ bắn tiểu liên cho mình vì tiểu liên là một cái cây súng cơ bản dễ bắn nhất ha với lại một điều là các bạn đừng bao giờ áp dụng cái phương cái phương cái cái phương pháp là on shot vô cái chế độ đấu ranh này mình khuyên các bạn không nên nha nếu cái gì nó cũng có hai trường hợp đó. trường hợp thứ nhất nếu bạn là một một tay bắn sọt shotgun ok một tay bắn on shot ok thì các bạn cứ cầm còn không bắn được các bạn đừng cầm nha tại vì các bạn mà áp dụng cái cái phương pháp mà on shot vô chế độ đấu tranh thì khó lắm mọi người mọi người may mắn nếu mà mọi người không có kỹ năng nha mà mọi người on shot được cái địch nha một là may mắn hai cũng là may mắn thôi mọi người mình nói thiệt cái đó mình khẳng định còn mà nếu bạn các bạn mà không may mắn giết được cái địch ờ, thì cái thì thì đối phương nó sẽ on shot bạn lại thôi đúng không nên là đừng các bạn cứ bắn tiểu liên cho mình tập bắn tiểu liên cho mình khi nào các bạn có kỹ năng về tiểu liên ờ, thì các bạn muốn nâng cao thêm trình thì ok các bạn có thể bắn tập bắn on shot thôi làm gì làm các bạn phải chơi game thật là nhiều ừ. bo chuẩn bị thu rồi mọi người để mình coi mình chạy nha tại vì cũng không có vội đâu bom một này đốt cũng không đâu đâu mọi người bom một này chỉ đốt một hai máu thôi à còn thôi các bạn có thể cầm tiểu liên với à, cầm súng trường với lại cái cây uh, mát 7 mọi người mát 7 đó nó cũng là một thuộc dạng là shotgun mà bắn đạn tiểu liên á bắn đạn cũng nhanh Ờ, hôm nay mình bắn không kéo tâm được nhờ hôm nay hai pha kéo tâm chặt nhờ di chuyển liền thôi đó, ờ, các bạn thấy không máu bo đốt không mất máu mình nên mình không, không sợ mình mình không ngại bo một bo hai bo ba đâu mọi người mình chỉ ngại mấy cái bo cuối thôi di chuyển liền ông này không chạy đâu nha ông này không chạy đâu nha từ nha thôi thôi thôi, thôi đi nấp thôi mọi người cái này lộ vị trí rồi ấy hôm mình giết được một ông đúng không mà còn 17 người đúng không trừ mình còn 16 người các bạn cố gắng là vô top á, thì các bạn cứ bắn vô top một cấp hai cấp ba cũng được ok không không trừ sao đâu trừ khi mà các bạn ở ở cái mức ranh mà đại kiện tướng trở lên đi thì các bạn phải giết được 3 kill và các bạn vô top 1 cấp 2 cấp 3 ok đủ điểm cho các bạn còn các bạn dưới ranh mà đại kiện tướng ấy, các bạn ví dụ hiện thoại hiện thoại đi hiện thoại trở xuống thì các bạn bắn sao cũng được một hai kiếm được mà vô top là được rồi ha. còn vô top còn vô đại kiện tướng là các bạn phải yêu cầu phải giết được ba mạng trở lên nha cái ông này em chạy đâu mình không thấy ông luôn á từ từ nha để mình ngồi đây mình trận này mình sẽ cố gắng lấy top vô top 1, top 2, top 3 cho mình nhưng mà, cho các bạn nhưng mà vô top 1 thì càng tốt ha <laughs> nãy giờ mình kiểu như mình mới bình luận ấy mình mình hơi bỡ ngỡ mà mình nói còn cà lâm từ nha để mình qua đây mình coi thử mình có mua được cái gì không nha cái máy bán hàng bên đây mà ha không mình, mình nghĩ mình cũng đủ đồ á mọi người mình không hiểu sao nha đây là một tựa game sinh tồn đi núp bo một tựa game sinh tồn đúng không thì mình đã là tựa game sinh tồn rồi thì mình làm bất kể điều gì đúng không các bạn thấy đúng không làm bất kể điều gì không cần biết có thể là các bạn nấp bo hoặc có thể là các bạn à, làm bất cứ điều gì chỉ cần các bạn à, sống sót với à, người cuối cùng mà được rồi mà lưu ý một điều nữa nha các bạn đừng chạy thẳng vô bo nha ví dụ như vậy này các bạn để mình để chạy, chạy nghiêng không mình chạy nghiêng qua như thế này đồng nghĩa với việc là những người chạy thẳng không thấy được mình ha chỉ có những chỉ có những người chị chỉ có những người chị nghi như thế này mới thấy được mình thôi bây giờ mình chắc mình chui vô này mình núp mọi người dưới cống này nè ngồi dưới cống này an toàn không ta ngồi đây à ngồi đây mình nghĩ không an toàn đâu mọi người để mình cam tưởng là mình di chuyển liền nha chạy dưới cống đó mình thấy không an toàn kiếm chỗ nấp mà mình chơi game này là mình kiếm chỗ nấp thôi tại vì mình biết cái trình của mình nó nó nó, không được cao mà người nếu mà trình mình cao mình mình nhảy xuống khu, khu quân sự rồi chứ mình nhảy xuống đây làm gì nhảy xuống thẳng nhà ma luôn chứ mình có cái tật này kiểu như mình bị ám ảnh ấy có nhiều trận nha mình nghĩ là mình nghĩ là không còn ai ngồi bo nữa nhưng mà nhưng mà không ngờ là vẫn còn người ngồi bo mọi người mình hay chết vì vấn đề đó nhiều lắm nên là các bạn làm gì làm cũng phải quay ra kiểm tra phía sau nói chung là các bạn có kiểm tra thì ngon rồi đúng không mình có lợi mà ví dụ mình quay ra mình gặp địch những người bo thì mình bắn luôn tại vì vừa sát thương của mình mà vừa sát thương người bo nữa là nhưng nên là mình không sợ ha nói chung chơi phải để ý tập trung mà được rồi có một điều là các bạn chơi là các bạn phải cố gắng chơi cho nhiều nha để làm chi để mà các bạn chơi nhiều trận ấy các bạn có thể quen được cái thao tác tay của các bạn à các bạn nhớ là các bạn ví dụ nha mình thấy có nhiều bạn hay lắm ví dụ đang chơi hai ngón tự nhiên gặp ờ, gặp một youtuber khác người ta kêu là ờ, để cái setting bốn bốn ngón thậm chí là ba ngón các bạn giờ các bạn cài setting ba ngón bốn ngón đó rồi các bạn bắn nó cũng chất quất luôn nếu mà các bạn bắn hai ngón mà các bạn cảm thấy các bạn mắt bắn ok thì các bạn, cứ để hai ngón bắn cho mình ha mình thì mình bắn bốn ngón ơi ờ, ba ngón đợt trước mình bắn hai ngón nhưng mà mình thấy hai ngón nó nó hạn chế quá nên mình lên ba ngón mình bắn và mình cũng tập ba ngón được một thời gian hả mọi người nha bây giờ là bò này là bò cũng gần cuối rồi mà mình giết được một người còn 8 còn 7 người đúng không còn 7 người mình cố gắng mình giết thêm ờ, hai người ba người nữa thôi là ok rồi và cố gắng lấy luôn top 1 nếu mà lấy luôn top 1 thì các, các bạn nhớ cho mình một like và một comment để đánh giá video nha nếu mà ok thì các bạn cho mình một lượt đăng ký kênh nè để mà khi mà mình đăng video mới các bạn có thể nhận được thông báo ha từ nha không cần phải do vô bo vội ha tại nhà này cũng được rồi mình các bạn để ý các bạn để ý những mà những người khác mà leo ranh ấy họ cũng chạy mép bo thôi lên mấy cái ranh mà đại kiện tướng chứ lên họ cũng đi mép bo thôi mọi người chứ không ai mà nhảy thẳng xuống solo trực tiếp đâu vì khi mà lên cái ranh cao đó mà các bạn mà chết một trận sớm ha các bạn chết sớm là các bạn trừ điểm nhiều lắm á bị ám ảnh làm gì làm cái bo này là không còn ai ngoài bo nữa đâu nhưng mà mình bị ám ảnh mà Ê, có người có người có người từ từ từ từ không biết không biết ổng thấy mình chưa nha từ từ nha để mình cam xuống nha từ từ từ từ em chạy em chạy hôm nay em chạy giống boss thế nha em chạy thì chậm thế nha uhm, không phải boss đâu mọi người còn ông giết à ông giết 10 người luôn rồi ổng nữa là một thành 11 người rồi giờ mình giết được hai người đúng không bây giờ mình đang ở trong top top top ba rồi nè top 4 rồi nè từ nha để mình coi thử nha mình quan sát nha mình không di chuyển liền nha tại vì từ từ từ từ, từ. Để, để mình chạy xuống đây thử nhiều khi có người còn dưới đồ ấy mọi người hay lên cầu ta cái cầu này ờ ờ hình như không phải mọi người cái này là đường đi mình lộn <laughs> nếu mà có cầu đó mình chạy lên cầu mình cam liền đó mọi người đừng nha mình xuống đây mình coi thử còn 5 giây nữa bao thu đúng không nếu mà 5 giây nữa bao thu thì chắc chắn là sẽ không còn ai ở đây nữa tại vì cái bao cúa này là đốt đau lắm không còn ai ở đây đâu mình nghĩ là một về trước hai là ở trên đồi thôi ê kìa kìa kìa kìa kìa từ từ từ kéo tầm kéo tầm kéo tầm bắn chim sao mọi người và đó mình kéo tầm bắn chim mọi người <laughs> từ nha không đâu nha à, ngồi trước cũng có nó kìa bên nhà l đúng không bên chỗ cục đá nhà l các bạn đấy từ từ từ, từ nha đây đây đây đây, đây bên cây cục đá nhà l ấy ông nói ta ông đứng ở sau đó chắc chắn luôn ấy <clears throat> mình chờ ông trước mặt ra nè mình không dám công mọi người tại vì mình không thấy biết mình không biết được không ở đâu á ông lú rồi ông lú rồi mày mày mày mày rồi nha để hay shot liền nếu mà thêm thêm mình nhớ là nếu mà trận này mà mình top 1 thì mình lên được kim cương hai mọi người à ông trước mặt ở đâu nhờ để mình lên đồ này mình chết thử nhiều khi ông chạy lên đồ ấy mọi người từ nha các bạn có bơm keo các bạn cứ đặt ra nha tại vì còn có hai người thôi đừng có tiếc bơm keo ví dụ mà các bạn vừa chạy em các bạn mà vừa đặt bơm keo ra đúng không ổng mà ra ông bắn đúng không mình vẫn có chỗ nấp nha chứ mình khi mà mình ổng bắn mình rồi mà mình đặt bơm keo nhiều khi mình đặt mà kiểu mình víu mọi người mình bị nhiều rồi mình víu á mình không đặt được bơm keo cái ổng hết sói mình luôn nhớ trên em có như ổng còn dưới đó mọi người còn 5 giây nữa ba thu đúng không để mình xuống đây mình, mình coi thử ổng còn trong nhà lò không nha đặt bên kia ra liền chứ Ủa, ba thu rồi nè ba thu ổng đâu nha ổng không di chuyển nha ở trên là chắc chắn không có mọi người tại vì mình mới tự trên mình chạy xuống mà bà thu có nào cũng chạy xuống dưới lại không ta có nào cũng chạy xuống dưới chỗ chỗ chiếc xe nãy lại không ta từ từ để mình ra ngoài dưới ê ổng kìa ổng kìa ổng kìa hết sát liền top 1 cũng khiêu mọi người ok cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của mình nhé nếu mà các bạn cứ thắc mắc gì các bạn cứ comment hoặc là nói chung là cái comment tiêu cực hay tích cực thì mình cũng nhận hết tại vì đó là một trong những comment góp ý của mọi người hẹn gặp mọi người ở video khác nhé bye bye